Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biến thành văn trung cập nhất thiết thanh hiền. Duyên khởi quang minh đài xứng tính tác Phật sự. Phổ huấn chư trung sinh giải phát Bồ Đề tâm.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 Nam mô thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo tác đại chứng minh. Khải bạch tam bảo. Nhân duyên hiện nay dịch bệnh COVID-19 đã lan tràn khắp cả thế giới mà nhân loại chưa tìm ra thuốc để điều trị. Trên đất nước Việt Nam chúng con hiện có nhiều vùng bị hạn hán rất nặng, nhân dân vô cùng thống khổ. Nay đệ tử chúng con xin phát tâm Bồ Đề và phát nguyện tu tập tụng kinh Tam Bảo, lễ Phật sám hối, làm các việc phước để hộ trì Tam Bảo, nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương và hồi hướng công đức cho công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thành công. Nguyện cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai tham gia công cuộc phòng chống dịch bệnh đều được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, chỉ đạo hanh thông trên dưới đồng lòng, kiểm soát được dịch, sớm đủ duyên lành tìm ra vaccine dập tắt dịch bệnh. Chúng con cũng lại xin hồi hướng công đức cho tất cả những bệnh nhân COVID-19 có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đã quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Chúng con cầu thỉnh các vị chư thiên, chư thần, chư dạ xoa cùng đẳng đẳng các chúng nương oai lực tam bảo phát khởi từ tâm tác duyên ủng hộ để sớm có được mưa tại các vùng khô hạn thời tiết được thuận hòa mùa màng tươi tốt thiện tâm của chúng sinh tăng trưởng và sớm hóa giải nạn hạn hán chúng con kính xin tam bảo chứng minh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 đấng pháp vương à, vô à, thượng ơi à, ba cõi chẳng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời sạch nghiệp ba kỳ ơi à, xứng à, dưỡng à, cùng tán than ơi ức kiếp Phật à, chúng à, sinh à, tính thường rộng lặng ơi đạo cảm thông không thể nghĩ bàn nơi lưới để châu vi đạo tràng Phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tỏa thân con ảnh hiện nơi à, cúi à, đầu xin à, thể đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đành ờ, lễ ờ, nam mô sa bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đương lai hạ sinh di à, lạc à, tôn à, phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm định lệ cực à, lạc à, thế à, giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi bồ địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát chi tâm đảnh lễ nam mô đông phương giáo chủ thiếu tai ờ, diên ờ, thọ ờ, dược sư liễu ly quang vương phật nhật quang biến chiếu bồ tát nguyệt quang biến chiếu bồ tát thánh tịnh đại ờ, hải ờ, nhất ờ, thiết thánh chung đức ờ, ờ, thế tan ga trời đổ mưa liên tục từ ngày này sang ngày khác nhưng suốt bốn năm tháng này phía bắc lại không có một giọt mưa thế là một thảm hòa đổ xuống các tiểu bang ở đây nhưng là kinh thành về xa มังท bát lúa gạo dự trữ không đủ sức cầm hơi rau có không có mà ăn thế là đói khát trầm trọng xảy ra đó là nạn thứ nhất vì đói nên người trên rất nhiều người sống không còn đủ sức mang sắc ra nghĩa địa hoàng hóa thiêu họ đành phải quăng sáng ra ngoài thành mùi hôi thôi lối tỏa khắp mọi nơi ác giả xóa lòng hành quầy phá làm khổ dân chúng đó, đó là nàng thứ hai vì sáng trên vì hồi thôi nên nhìn bên lang trang nhưng là bên đường ruộng bên bao tử bên dân tà càng làm cho người chết nhiều thêm nữa đó là nạn thứ ba các đức vua và hội đồng tướng lĩnh các tiểu bang cộng hòa cấp tốc hội họp đề cử một viên đại thần tên là Mahali vốn là thân hữu của đức vua bình xá làm trưởng đoàn sư già mang lê phẩm trong âu đến ra ra ga nhờ đức vua giúp đỡ trình lên đức phật mong ngài đến thiếu bang lịch cha vi kinh thành về xa ly để cứu khổ cho muôn dân đức vua không dám nhận hầu tình báo rằng đoàn sư già nên đến đàn lệ đơn vấn dân lễ pháp và tượng trên mọi sự lên ngài hiến ngài đang an cư ở tinh xá trung lâm với đại chúng tỳ kheo tôn giả mục kiện liền đứng một bên sau khi nghe viên đại thần ma ha ly trình bày ba tham nạn tại vế sa ly tôn giả liền khẩn cầu Đức Phật giải hỏa, Đức Phật đã sớm biết chuyện này, Ngài nói các, các ông hãy về đi Như Lai và hội chúng năm trăm tỷ kheo sẽ đến về xa ly trong mấy hôm nữa lục phái đoàn sư giả ra về rồi Đức Phật nói chuyện với vị đại đệ tử này mục kiền liên ba tám nạn của Vê Sa Ly xảy ra là do ba nguyên nhân tương tác lẫn nhau. Thứ nhất là do nắng nóng khô hạn. Thứ hai là do án pháp vang sinh từ các người lãnh đạo. Thứ ba là do chữ thiên tiền tân thiện và xóa bỏ đi. Bây giờ ông hãy gọi A Nan Đà đến đây sau khi có mặt cả hai vị Đức Phật nói A a nan đà có chi nhớ rất tốt vậy phải học bài kinh uy lực của tam bảo mà như lai sẽ đọc sau đây nó có tên là ratana sutta sau khi thuộc rồi ông hãy lựa chọn mấy trăm vị tỳ kheo con trẻ chi nhớ tốt tức tông dạy cho họ hồng thuốc bài kinh ấy con môn kiên liên thì thì vào hoàng cũng gặp đức vua bình xa nói với nhà vua nên nô chờ cho về xa ly trong lúc đói kém khoảng chừng một ngàn xe lương thực và đức vua cũng nên cứ quan đại thần và quân đội đến thân vận chuyển chuẩn bị xong lúc nào là lên đường ấy lúc lớn và nhờ thế của đức vua sẽ sáng trôi và lan rộng khắp cả châu diêm phù đề cũng xin với đức vua là cho thầy thuốc di va ca các trợ lý lương y nhân viên cùng thuốc men để trị bệnh đại đức nga nan đà làm chọn phần sự của mình có năm trăm tỷ kheo cùng hồng thuông long còn đức vua bình xa thì sẵn sàng chẳng oan ý làm theo lời Đức Phật dạy. Và còn hơn thế nữa do mùa màng đất nước này bội thu nên nhà vua đã trợ cấp mau sáng hai ngàn xe lương thực để cứu đói lại còn rộng lượng cho vay thêm một ngàn tấn lương thực nữa thời gian đã không ngàn đến lúc nào mùa màng bội thu phú tung sẽ trả sau thế rồi Đức Phật cùng mấy chục vị trưởng lão năm trăm tỷ kheo và phái đoàn cứu tế rầm rộ lên đường bảy ngày sau đến sông găng ga tại thị trấn Patali ma Đức vua đã cho chuẩn bị sẵn năm mươi chiếc thuyền lớn để chở phái đoàn và, và lương thực đang mùa mưa nên nướng cuồn cuộn tràn bờ nhờ thuyền thuyền lớn nên xuôi dòng nhẹ nhàng đến ngã ba sông đoàn thuyền bỏ sông gan ga theo nhanh sông gan đặc tiếng lên phương bắc ngãi bên bờ đồng khô có cháy trong thật tang thương càng đến gần về xa ly chừng nào thì thuyền đi càng chậm vì sông cạn lại lên bền từ đi và rang rưỡi mùi số ê bóng lên nồng nặng rồng rã ba ngày đoàn thuyền khả giang lao vân và mới đến đường bền đường giang khấu vào kinh thành về gia ly khi đức phật vừa đặt chân lên bờ đông nước cộng hòa lính cha vị thì một trận mưa rất lớn tối trời tôi đất như tự cổng trời mở ra xối xả đổ xuống vùng đất đại hạt như đã chờ đợi từ lâu lắm trận mưa lớn kéo dài dài nửa ngày bao nhiêu xú uế tan mất nhân dân khắp nơi tràn ra đường vui mừng hò reo hát ca nhảy mua cang đức vua hội đồng tương lĩnh quý tộc đến sụp lạy bên chân đức phật nghẹn ngào tri ân cháy nước mắt không nói được nên lời đức phật vâng vai đoàn và ba ngàn xe lương thân vào thành dân chúng quỳ lạy hai ngồi bên đường tôn giả mục kiện liên nhân tri hương dẫn quan đại thần của đức vua bình xa đến bàn tính ngay với giới cấp lãnh đạo kinh thành phế xa ly làm gấp ba việc phân phối lương thực bố trí ngay chừng hai mươi địa điểm do chiến sĩ phụ trách để cứu đói rộng rãi cho dân chúng nhóm chiến sĩ khác cùng với với thanh niên tình nguyện dài khắp các nơi chôn lấp hoàng thiêu đốt tất cả từ thi còn lại bố chi mồn quảng trường và những dãy nhà có, có mái che có sáp nằm để phái đoàn lương ý do quan trường ngự ý di và ca dân đạo chữa bền cho nhân dân thanh niên sắc ca ca thấy đức phật như mồn vì cứu tên trên trời hiện xuống cứu giúp muôn dân nên huy động cả ngàn con em quy tộc tham gia hăng hái việc này việc kia chung với vai đoàn cứu tế đêm xuống dưới anh đuốc chập chân đại đức a nan đã dẫn đầu năm trăm tỳ kheo đi quanh thành về xa ly ba vòng tụng bài kinh ra ta na sun ta suốt đêm không ngũ lời kinh vang lên rằng xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dùng giới cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn chư giá xoa can thác ba cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng tháng gần đây xin thiên hồi họp lại đây lời này là kiếm ngôn cao thượng của đứng của đàm mà chúng tôi tụng đây xin các bậc hiền riêng ngày lắng nghe lời này xin các bậc hiền riêng ngày lắng nghe lời này xin các bậc hiền riêng hãy lắng nghe lời này phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chu sư đã vân tập về đây phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành ý lắng nghe lời dạy này tất cả chúng tiên nhân hay bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngọc báu hay trân châu có cùng khắp thiên giới nhưng chẳng gì sanh nối đức thiên thể như lai chính phật bảo như vậy Thế là do báu thù gì chiều mong với sự thân này đường sống chân hạnh phúc ly dục diện phiền não pháp diệu thù bưng từ vần vâng thính ca mâu ni đăng tình tình vô vi trong thiền chứng ngộ pháp chẳng pháp nào sanh nổi chính pháp bảo như, như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng chính giác hằng ca ca ngợi pháp thiền trong sạch không gian đoạn chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thanh bốn đôi tám vị bằng tiện hàng tán dương đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường bố thi các vị ấy được kết quả vô lượng chính tăng báo như vậy là cháu bao thu diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên có lý dục song thánh đau khéo chân chân thiện hành lời phật của ta ma chứng đàn duyên quá vì thế nhập đạo bất tư hướng tịch tinh dễ dàng chính tăng bảo như vậy là cho bảo thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc ví như cột trụ đã khéo y tựa lòng đất dầu do bão bốn phương chẳng thể nào lay động ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tự thanh đế cung từ tài bất động chương tám pháp thế gian chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu Điều mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bằng thánh tu đã hoàn tây gió ly tư đế mà, mà đừng chuyển pháp vương có trí tuệ thầm thâm đã khéo giảng khéo dạy các ngài dù phong rất cùng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp chiến tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này đường sống chân thân hạnh phúc nhờ bậc chẳng chánh kiến nhờ kiền cổ chánh trí đoàn lìa ba roi buộc là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ ra khỏi bốn đọa sư ông tạo sau trọng nghiệp chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc thánh tu đã hoàn dẫu vô tâm phạm lỗi bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ quấn lâm bởi vì đức tính này được gọi là tây pháp chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc ví như cây trong rừng đắm trồi đầu mùa hà cũng vậy đức thế tôn thuyết giảng pháp siêu việt pháp đưa đến niết bàn tôi thường vô năng thắng thắng chinh Phật bảo như vậy là cho báo thù nhiều mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc đức Phật bậc vô thường liều thông pháp vô thường bằng bộ pháp vô thường chuyên đảng pháp vô thường chính Phật bảo như vậy là cho báo thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc nghiệp cũ đã chấm dứt nghiệp mới không tạo nên nhàm chán kiếp lái sinh chúng tứ dục diệt tận ví như ngọn đèn tắt bằng chi chứng niết bàn chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phung phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc cư công chú sư đã vân tầm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đi hình lễ Phật đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cung dương tôn trọng mong với hành lành này được, sống chân hạnh phúc phạm chúng thiên nhân nào kia ngủ trên địa cầu hoàng hế không trú xứ đa vâng tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kinh đàn lễ pháp đã như thực xuất hiện mà chư thiên loại người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đành lễ tăng đã như như thần xuân hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hành lãnh này được sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chu sứ đã vân tập về đây phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành ý lắng nghe lời dạy này tất cả chúng tiên nhân hay bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngọc báu hay trân châu có cùng khắp thiên giới nhưng chẳng gì sanh nối đức thiên thể như lai chính phật bảo như vậy Thế là do báu thù gì chiều mong với sự thân này đường sống chân hạnh phúc ly dục diện phiền não pháp diệu thù bưng từ vương thính ca mâu ni đăng tình tình vô vi trong thiền chứng ngộ pháp chẳng pháp nào sanh nổi chính pháp bảo như, như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng chính giác hằng ca ngợi pháp thiền trong sạch không gian đoạn chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thanh bốn đôi tám vị bằng tiện hàng tán dương đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng chính tăng báo như vậy là cháu bao thu diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên có lý dục song thánh đau khéo chân chân thiện hành lời phật của ta ma chứng đàn điện qua vì thế nhập đạo bất tư hướng tịnh tinh dễ dàng chính tăng bảo như vậy là cháu bảo thu diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc ví như cột trụ đã khéo y tựa lòng đất dầu do bão bốn phương chẳng thể nào lay động ta nói bậc chân nhân liêu ngộ tự thanh đế cung từ tài bất động chương tám pháp thế gian chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bằng thánh tu đã hoàn tây gió ly tư mà đừng chuyển pháp vương có trí tuệ thâm thâm đã khéo giảng khéo dạy các ngài dù phong rất cùng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp chiến tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này đường sống chân hạnh phúc nhờ vững chẳng chánh kiến nhờ kiền cổ chánh trí đoàn lìa ba roi buộc là thân kiến hoa hỏi nghi luông ca giới cấm thủ ra gọi bốn đọa sư ông tạo sau trọng nghiệp chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc thánh tu đà hoàn dẫu vô tâm phạm lỗi bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ quấn lâm bởi vì đứng tính này được gọi là thấy pháp chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc ví như cây trong rừng đắm trồi đầu mùa hà cũng vậy đức thế tôn thuyết giảng pháp siêu việt pháp đưa đến niết bàn tôi thường vô năng thắng chinh phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc đức Phật bậc vô thường liều thông pháp vô thường bằng bộ pháp vô thường chuyên đẳng pháp vô thường chính Phật bao như vậy là cho báo thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc nghiệp cũ đã chấm dứt nghiệp mới không tạo nên nhàm chán kiếp lai sinh chúng tứ dục diệt tận ví như ngọn đèn tắt bằng chi chứng niên bàn chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phung phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc cư công chú sư đã vân tầm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính định lễ Phật đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người người thương cung dương tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc phạm chúng thiên nhân nào kia ngủ trên địa cầu hoàng hư không trú xứ đa vương tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ pháp đã như thực xuất hiện mà chư thiên loại người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đành lễ tăng đã như như thần xuân hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hành lãnh này được sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chu sứ đã vân tập về đây phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành ý lắng nghe lời dạy này tất cả chúng tiên nhân hay bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở năng chuyên cần gia hộ đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngọc báu hay trân châu có cùng khắp thiên giới nhưng chẳng gì sanh nối đức thiên thể như lai chính phật bảo như vậy Thế là do bao thù gì chiều mong với sự thân này đường sống chân hạnh phúc ly dục diện phiền não pháp diệu thù bưng từ vần vâng thính ca mâu ni đăng tình tình vô vi trong thiền chứng ngộ pháp chẳng pháp nào sanh nổi chính pháp bảo như, như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng chính giác hằng ca ca ngợi pháp thiền trong sạch không gian đoạn chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thanh bốn đôi tám vị bằng tiện hàng tán dương đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường bố thi các vị ấy được kết quả vô lượng chính tăng báo như vậy là cháu bao thu diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên có lý dục song thánh đau khéo chân chân thiện hành lời phật của ta ma chứng đàn điện qua vì thế nhập đạo bất tư hướng tịnh tinh dễ dàng chính tăng bảo như vậy là cháu bảo thu diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc ví như cột trụ đã khéo y tựa lòng đất dầu do bão bốn phương chẳng thể nào lay động ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tự thanh đế cung tự tài bất động chương tám pháp thế gian chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bằng thánh tu đã hoàn tây do có ly tư đế mà đừng chuyển pháp vương có trí tuệ thầm thâm đã khéo dạng khéo dạy các ngài dù phong rất cùng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp chiến tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này đường sống chân hạnh phúc nhờ vững chẳng chánh kiến nhờ kiền cổ chánh trí đoàn lìa ba roi buộc thuộc là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ ra gọi bốn đọa sư ông tạo sau trọng nghiệp chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc thánh tu đà hoàn dẫu vô tâm phạm lỗi bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ quân lâm bởi vì đứng tính này được gọi là Tây Pháp chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc ví như cây trong rừng đắm trồi đầu mùa hà cũng vậy đức thế tôn thuyết giảng pháp siêu việt pháp đưa đến niết bàn tôi thường vô năng thắng chinh phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống hồng chân hạnh phúc đức phật bậc vô thường liều thông pháp vô thường bằng bộ pháp vô thường chuyên đàng pháp vô thường chính phật bao như vậy là cho báo thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc nghiệp cũ đã chấm dứt nghiệp mới không tạo nên nhàm chán kiếp lai sinh chúng tứ dục diệt tận ví như ngọn đèn tắt bằng chi chứng niên bàn chính tăng báo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phung phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc cư công chú sư đã vân tầm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính định lễ Phật đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người người thương cung dương tôn trọng mong với hạnh lành này được, sống chân hạnh phúc phạm chúng thiên nhân nào kia ngủ trên địa cầu hoàng hư không trú sẽ đa vâng tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kinh đàn lễ pháp đã như thực xuất hiện mà chư thiên loại người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc phạm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không chú sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đành lễ tăng đã như như thần xuân hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hành lãnh này được sống chân hạnh phúc bài kinh với âm giọng của năm trăm vị tỳ kheo đồng cất lên suốt đêm trường thật là trăm hùng khôn tả cả không gian dũng dinh trao đào cả đất trời về xa ly như chìm ngập giữa biển âm thanh thấm sâu cao diệu chữ thiên vân tập đầy đằng cả không gian thành kinh lắng nghe kinh rồi cần lên lời đại nguyện ngô trì tam bảo và hộ trì quốc độ nếu các đức vua và hội đồng tướng lĩnh sống theo chính pháp ngày hôm sau rất nhiều người không hiểu chữ tăng đọc mật chú chú gì mà có uy lực kinh khiếp như vậy nó làm cho toàn bộ nhân dân kinh thành phải kinh cẩn lắng nghe tân thấy lo âu sợ hãi đều tiêu tan không, không những trong lòng người mà cả không gian xung quanh cũng cảm giác cả một bầu khí thanh bình và an lạc các vị trưởng lão và các vị a la hán có trí giải thịnh chẳng chẳng phải là huyền chú mực chú gì đâu đấy là bài kinh nói lên uy lực của tam bảo uy lực ngay lại con được ngồi tu bởi uy lực của năm trăm vị tỳ kheo độc tụng tạo thành năng lực của tăng thượng tâm có thể tác động toàn bộ nội tâm và ngoại giới đem đến sự bình yên và mát mẻ cho cuộc độ này công việc cứu đói trị bệnh và vệ sinh tẩy uế các nơi kéo dài hơn cả tuần lễ đâu đó hoàn ban trong thời gian ấy khi chư tăng về nghỉ ở Mahavana thì Đức Phật thuyết pháp liên tục tại triều đình hồi chúng gom các đức vua tướng lĩnh quý tộc các quan đại thần trí thức nhân sĩ phú hộ thương gia đến vật nhân mạnh về trị quốc an dân lực lượng võ bi tuy cần thiết nhân vẫn là thứ yêu sự thương yêu đoàn kết để sống trong thiền pháp mới là yếu tố quyết định đứng vực triển khai một số thời pháp, pháp liên hệ đến chư thiên phi nhân ở trong thế giới xung quanh phải sống làm sao để họ cùng hoan hỷ thấm đẫm về hương vị của chính Pháp và thấy rõ oai lừng của Đức phần của hội trung giáo đoàn đã hóa giải tức khắc ba tham nàn họ xin quy giáo rất nhiều và hứa cai cánh việc bầu cử tròn lửa càng vì vua đức đồ càng quý tổng võ tướng hiện tại điều, điều hành và, và lãnh đạo các nơi từ đó về sau các nước này bắt đầu thịnh cường yên nông nôn trở lại các quý tộc lịch cha vi bắt đầu sống đời gian gì khiêm tốn thương dân như anh em càng vị tương trẻ không còn hống hánh ăn chơi ngà màng đôi khi họ chỉ ngủ trên nệm cỏ với vũ khí sẵn sàng bên người có thể vùng dậy bất cứ lúc nào để chăm lo an ninh cho những dân Đức Phật ở xa ly nửa tháng thì dân chúng đã hồn góp chung tay chung lực làm xong một công trình lớn ngôi nhà nóc nhọn tại Na để cúng dường lên thầm phương tăng hội đồng tướng lãnh nhân dân và cư sĩ hai hàng thịnh nguyện đứng cứu khổ cứu nạn ở lại thế nhưng khi thấy tình hình đã trở nên sáng sủa tôn đẹp đứng phần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 tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kinh lễ chư phần hay là xưng tán như lai ba là rộng tu cúng dường bốn là sam hối nghiệp chướng năm là tùy hỷ công đức sáu là thịnh Phật chuyển pháp bảy là thính Phật chủ thế tám là thường theo học Phật chín là hằng thuận chúng sinh mười là hồi hướng khắp tất cả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 Đối với ý thường tư duy chính pháp, chúng con xin hồi hướng công đức tu hành thanh tịnh của Chư Tăng Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng cùng tất cả các thiện nam, thiện nữ, Phật tử đang tu tập theo chương trình này. Nguyện cho chính Pháp được trường tồn, các bậc thánh sớm xuất hiện nơi đời cứu độ chúng sinh. Toàn thể Tăng Ni Phật tử chúng con thuận duyên tu tập hoằng pháp độ sinh, tinh tấn tu hành, cầu vô thượng đạo. Hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đã quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Chúng con cũng nguyện cho tất cả chúng con cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này và hết thảy chúng sinh tăng phúc tăng duyên, quy hướng tam bảo, tu theo chính pháp, đồng thoát khỏi nạn nghiệp này. Chúng con lại xin hồi hướng cho nạn hạn hán trên đất nước Việt Nam của chúng con sớm được hóa giải. Khắp nguyện Phật Pháp sương minh, đất nước Thái Bình, năm châu an lạc, tình giữ vô tình,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 trí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo trí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo trí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. Trí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. Chí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. Chí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. tự quy à, ý à, Phật à, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng kinh à, à, tạng à, chi tuệ như biển từ quy ý tăng ơi nguyện cho chúng sinh đại chúng à, tất cả không